Mình thấy cả nhà ai cũng bị ngứa đầu Tóc rối bù thật khó chải Hãy dùng dầu gội gia đình Lifebuoy mới Được kiểm nghiệm tại viện Pasteur Dầu gội Lifebuoy có chất diệt trùng trị ngứa và tinh chất từ sữa Chất diệt trùng diệt sạch vi trùng gây ngứa Và tinh chất sữa nuôi dưỡng tóc Cả nhà đều hết ngứa, tóc khỏe và ống ả hơn Lifebuoy, phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình